Xin chào mọi người Hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây À hôm nay Vi có một trích trả bài nó nói kể một chút xíu sau những cái trả bài mà đã update bản thân của mình thì hôm nay vi có một cái trả bài nó ờ, tình cảm chút ha à, bạn nào mà đọc cái tiêu đề mà cảm thấy tò mò nghĩ đến người ta à, có một mối quan hệ này à, hoặc là bạn đang có một cái người rõ ràng ở trong đầu luôn mà các bạn không biết là mình với cái người đó có cơ hội hay không à, thì các bạn có thể xem tiếp video này thì à, vi có ba cái bao lì xì cho mọi người chọn ha thì à, mặc dù là đã hết tết rồi nhưng mà mọi người cứ chọn cho mình một cái bao lì xì mà mọi người cảm thấy thích ở đây đi ha thì ba cái bao lì xì này vi cũng mới được nhận vào ngày hôm nay thôi nhưng mà vi chưa có mở bên trong lên luôn vi cũng không biết luôn rồi cái bao đầu tiên là cái bao này đi ha đây là cái bao à, có chữ lọc đứng cái bao thứ hai là cái bao này cũng có chữ lọc luôn nhưng mà nó nằm ngang đó việc lót cho mọi người cơ hội để tốt hơn hôm nay mình sẽ chọn một tụ và cái tụ thứ ba là cái tụ cái cái ba, à, ba lì xì của những bạn, bạn tụ một với họ còn có cơ hội với nhau để có thể gặp mặt và quay lại với nhau hay không nếu này liệu chúng ta có cơ hội với nhau hay không à. mình sẽ rút bài cùng một lúc đi sau đó mình sẽ uh, giải luôn nha chúng ta có why the woman how you answer for this is calling uh, cái lá này này là nó nói là các bạn đang uh, các bạn là một chiến binh các bạn là một người có cái câu trả lời cho riêng bản thân của mình nhưng mà khi mà các bạn uh, các bạn bóc được lá bài này ở trong cái trả bài này luôn là cái với cái nội dung là uh, liệu và bạn và họ có cơ hội đến với nhau hay không Ờ, thì cái cái lá bài nó đang hiển thị cho cái sự hoang mang và lưng chừng của mọi người ha kiểu như là mọi người cũng không biết là mình uh, nên làm như thế này là mới đúng uh, mình nên tiếp tục hay là mình nên dừng lại uh, mọi người có một cái câu hỏi rất là to trong lòng mà dù là mình biết là cái cái cái cái đáp án rồi các bạn chọn họ các bạn có tình cảm với họ nhưng mà cái lá bài này nó cũng nói là um, các bạn đang lưỡng lự có một cái năng lượng có sự trần trừ ở đây là temple à, chúng ta liên tục có những cái lá về cái sự ờ, đấu tranh nội tâm ở bên trong á có nghĩa là không biết mình làm nên làm như thế nào mới đúng mình à, mình làm vậy là đúng hay sai và người đó có thích mình hay không người đó có dành tình cảm cho mình hay không và hai chúng ta có hợp với nhau hay không có rất là nhiều câu hỏi xuất hiện ở trong đầu của các bạn và mọi người cảm thấy như là cái cảm xúc từ cái trái tim của mình á, nó nó rõ ràng là nó nó cứ luôn vang vọng là bạn bạn ờ, bạn biết là hình mình yêu họ và mình có tình cảm với họ nhiều như thế nào uh, cảm xúc nó thiêng liêng giống như một ngôi đền vậy đó tuy nhiên là các bạn thấy uh, mọi thứ nó không thể nào lan tỏa ra bên ngoài được ít nhất là cho đến cái thời điểm này có nghĩa là mọi thứ nó chỉ có thể nghĩ trong cái, dừng lại ở trong cái mức độ là suy nghĩ trong đầu của bạn thôi còn ở ngoài nó như thế nào á thì nó lại là một cái um, cái xu hướng khác mirror oh, họ là ai và trích gợi là những điều gì à, à, cái bạn tụng một nè mình cảm giác như là à, cái người mà các bạn đang nghĩ đến trong đầu á cái người đó là một cái gì đó nó phản ánh rất rõ cái cái nội tâm ở bên trong của mọi người có nghĩa là mọi người sẽ cảm thấy uh, mình uh, kiểu như là khi mà mình nhìn vào họ mình sẽ tương phản rất là nhiều những cái hình ảnh chẳng hạn như là bạn thấy uh, bạn nhìn vào họ bạn thấy họ đẹp ừ. sau các bạn soi là bản thân của mình mình thu ờ, thua kém họ nhiều quá mình ờ, không có được đẹp nè mình không có tài năng gì đó xuất chúng uh, và thường khi mà chúng ta soi gương á thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điều để mà mình có thể ngộ ra được có người nhìn vào gương thì nói ôi mình đẹp quá nhưng mà cái chỗ này nó chưa gần vậy nè hoặc là mình đang suy nghĩ mình đang buồn phiền như thế nào thì ở trong cái tấm gương nó sao mà nói dối được các bạn có thể nói dối tất cả mọi người các bạn có thể giả trân với tất cả mọi người tuy nhiên à, các bạn không thể nói dối chính bản thân mình và cái lá tấm gương ở trong cái cái cái câu chuyện này lại là như vậy cái cái chuyện tình cảm của bạn và họ nó rõ ràng rất là rõ ràng như ban ngày luôn tuy nhiên à, các bạn lại thấy mong lung ở trong câu câu hỏi này và đó là lý do tại sao mà các bạn tìm đến cái cái tụ bài này ừ. à, và những bạn tụ một mình thấy một cái năng lượng lương trần rõ ràng là các bạn đã có đáp án rồi các bạn ờ, thích họ và các bạn cũng biết và họ có thích bạn hay không bạn cũng biết tuy nhiên mình thấy có một cái sự lưỡng lự ở đây vì cứ sợ được mất không biết là mình thích người đó xong mình có bị phụ lòng hay không rồi à, mình đặt niềm tin cho người đó nhiều như vậy rồi mình có bị phụ lại họ hay không mà cái cảm xúc này á mình thấy nó xuất phát từ chính trong các bạn cái trong cái nội tâm của các bạn chứ không phải là do cái người kia nha cái này là các bạn đang đấu tranh tư tưởng rất là nhiều mình thấy năng lượng của cung nước rất là nhiều ở đây một người rất là suy tư rất là cảm xúc rất là hoài nghi khi mà thích ai rồi là à, 24 tiếng là 23 tiếng đã đã dành thời gian để nghĩ về cái người kia nghĩ về mấy cái kiểu như là các bạn gặp họ xong là các bạn sẽ có một cái bầu trời tưởng tượng luôn chỉ cần hôm nay họ cười một cái là các bạn sẽ nghĩ đến cái tiệm áo cưới gần nhất <laughs> <laughs> mình, ờ, ờ, mình mình biết là mình coi cái bài này mình ờ, nên nghiêm túc và mình deep một chút tuy nhiên là mình thấy một cái năng lượng đáng yêu của những các bạn ủng hộ và các bạn rất lo lắng cho cái mối quan hệ này hiện tại à, một lát mình sẽ coi tarot để mình xem là cái mối quan hệ hiện tại của hai người là sẽ như thế nào tuy nhiên á mình cảm giác như là cái mối quan hệ uh, của các bạn hiện tại á thì cái sự uh, suy nghĩ của các bạn nó rất là lớn nó Ờ, nó, nó nó quan trọng hơn là cái mối quan hệ này hiện tại các bạn ờ, đang bị cái suy nghĩ và cái tính toán được mất của mình chi phối đến cái tình cảm này à, cái cảm xúc từ trái tim cũng có và cái sự lý trí từ trong cái đầu óc của mình cũng có một các bạn và họ có cơ hội quay lại với nhau hay không à, mình nói trước là hôm nay cái trả bài này sẽ khá là dài không biết là có bạn nào để ý là hôm ngày youtube của mình bị đóng băng view không nhỉ <laughs> um, chúng ta có the dress các bạn chỉ cần bước ra bên ngoài một chút xíu nữa các bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn của một chút xíu nữa là các bạn sẽ thấy mặt trời của mình tuy nhiên là mình thấy cảm giác là mọi thứ những cái đáp án nó nó bị giam cầm lại ở bên trong cái suy nghĩ của các bạn rõ ràng là bạn là một người đã nắm giữ được cái cái thực thực tế thực tại rồi nhưng mà các bạn lại giống như là bạn lưỡng lự các bạn cứ lo sợ cho nên là các bạn không dám bước ra khỏi phòng an toàn của mình cái mối quan hệ này nó nằm ở trong cái tầm tay của các bạn ha nhưng mà mình cảm giác như là mọi thứ nó bị giam giữ lại à, bởi cái sự lo sợ của các bạn ồ trời mình đang dùng cái bộ bàn hình tròn á cho nên nó bị uh, rớt ra liên tục ừ. Ừ. à, các bạn có có một cái bàn tay đưa ra bên ngoài và các bạn muốn bắt lấy kim cương hoặc là bắt lấy những cái sự tồi tệ sợ hãi thì các bạn cũng giống như cái cái bàn tay này nè các bạn có thấy hình ảnh của cái lá bài này không có nghĩa là các bạn cứ đưa tay ra đi và hãy chìa về nơi mà các bạn muốn muốn lấy những cái điều đó nè các bạn muốn uh, lấy kim cương thì các bạn chìa về lấy kim cương giống như cho đầu vàng vậy đúng không chúng ta hướng vào cái cục vàng rồi chúng ta gấp lên chứ chúng ta có chỉ mấy cái trái bom hay là mấy cái thứ dở hơi gì đâu không thì chúng ta chỉ vào làm gì đó thì cái cái lá bài này nó đang nói là cái quyền quyết định nằm ở phía bạn ừ. thật ra là mình thấy các bạn là người nắm cái cái thế thượng phong ở trong cái mối quan hệ này à, mọi quyết định nằm ở bạn bạn là người có có cái xu hướng chủ động nhiều hơn ở trong cái mối quan hệ này cho nên là những cái đó bạn nó nói là các bạn đang hoài nghi quá nhiều ừ. tâm của các bạn là một cái gì nó rất là phức tạp và nó hỗn động xà ngầu như cái mới này mọi người có thấy cái lá bài này không à, một cái thế giới ngầm ừ à, ở bên ngoài thì các bạn vẫn biểu đạt mọi thứ bình thường vẫn có tỏ ra mình ổn nhưng mà sau bên trong lúc mắt thì là vẫn là biển rộng à, các bạn lo lắng các bạn sợ hãi các bạn cứ lo là ờ cái người mình thương đó đó à, hôm nay người ta thương mình rồi hôm sau người ta có không thương mình nữa hay không à, có một cái cảm giác rất là thiếu an toàn một cái người mà luôn luôn luôn trong một cái trạng thái rất là lắng và mình nghĩ những các bạn tụ một á các bạn có một cái xu hướng là là rối loạn em ảnh cưỡng chế hay ta kiểu như là à, cái một cái xu hướng chiếm giữ rất là cao á nhưng mà cái đó là cái cái cái xu hướng mà chiếm giữ càng cao á thì những cái sự hồ nghi những cái sự ghen tuông nó cũng rất là nhiều hả à, ờ, trước mắt tổng quan thì mình cảm giác như là à, cái vấn đề mà các bạn đang hỏi về cái vấn đề này á thì nó nằm ở phía bạn nhiều hơn nha chứ mình chưa có thấy từ cái nhân vật người kia à, à, mình mình cảm giác là đây là một cái xu hướng một phía thôi à, mà khi mà những cái lá bài này rút ra mình cảm thấy là hai bạn cũng có kết nối rồi nếu mà không đang quen với nhau á thì chắc cũng mà mặt mờ cũng đang à, lưng chừng á cũng đang trong cái thay đoạn mà là thả thính nhẹ nhẹ sương sương rồi đó chứ không phải là uh, à, để đã mới mới mới mới quen biết nhau đâu ừ. để mình xem là bạn và họ có cơ hội với nhau hay không ừ. à, cái năng lượng của họ hiện tại chúng ta có hai gậy này ôi trời ơi cái người này cũng mà đã nói rồi khi mà nãy những cái lá bài mà nó ra ngay đầu tiên cho mình cảm giác cái người mà nắm giữ cái mối quan hệ này chính là bạn cho cái mối quan hệ này là người đó là bạn chứ không phải là họ cái người này á họ cũng ờ, gọi là ta cũng cũng cũng thích lắm rồi nhưng mà kiểu án minh bất động á chờ bạn phất cờ lên trước rồi họ mới hùa theo cái người khá là u lì vũ u dột á mình thấy một cái anh chàng này anh chàng này rất bộ ế cũng lâu lắm này, tại vì thường là khá là bị động không có gọi là ta không không có chủ động tấn công người khác thường khi mà đàn ông á thì người ta sẽ thường ở thế chủ động ha nhưng mà cái cục trong ừ, cái cục diện này nếu mà bạn là đàn gái thì các bạn có phải là người tấn công nhiều hơn á ờ. à, chúng ta tiếp tục ba gậy ừ vẫn ờ, vẫn vẫn nói chung là ý định thì đã có rồi hành tung thì vẫn có rồi tuy nhiên là vẫn vẫn vẫn đang hơi vẫn cho các bạn phất cờ lên trước ha à, nè nè các bạn thấy cái người đàn ông có những cái gậy anh ta đã có đồ để làm rồi nhưng mà à, vẫn cứ chần chừ ha vẫn cứ uh, uh, nao núng à, không đại lên gọi là ta nước nước đến chân rồi mới nhảy đó ừ. handman họ có ý định với bạn họ cũng thích các bạn nha uh, nhưng mà họ nhìn các bạn theo một cái kiểu rất là khác uh, họ sẽ thấy là bạn là một trong những cái người rất là đặc biệt trong cái cuộc sống của họ luôn á uh, tại vì lá là handman á nó sẽ thể hiện theo một cái chiều hướng khác có thể như là bạn là một cái cô nàng một cái anh chàng mà không giống như những cái người trước mà họ đã gặp và cái người này á mình đã nói là họ có cái xu hướng mặc dù là ở đây mình bóc được những cái lá năng lượng gậy nha nhưng mà mình thấy cái cái năng lượng thụ động của người này rất là nhiều cho nên là họ là những cái người mà thích quan sát nhiều hơn là hành động cũng như là coi như là phải cân nhắc cũng khá là kỹ bạn cũng cân nhắc nè còn người này cũng cân nhắc cho nên cái mối quan hệ này nó còn nó còn thiếu một chút xíu cái mồi lửa có nghĩa là hai bên đều bán hết rồi nhưng mà uh, phải cần một cái ờ, ngồi lửa một cái cái sự tác động gì đó thì nó mới có thể uh, kích nổ cái cái mối quan hệ này nhưng mà mình cảm giác hai bên là có có ý cũng tương tác qua lại với nhau rồi nhưng mà nó không có cái gì đặc sắc quá mình mình mình khi mà coi tới đây á thì mình cũng cảm hiểu hiểu được cái cảm giác mà hơi lưng chừng của những các bạn tụ một tại vì cái kiểu như là ừ biết là đang quen đó nhưng mà nó không có tới, nó chỉ mới lưng lưng lưng lửng lửng lững thôi đó, nó nó không có chịu phát huy nữa. Cho nên á là, ờ, nhiều khi mình thích quá mà mình không cứ thấy người ta cứ lửng lửng lơ lơ mình cũng không biết người ta, đúng không Cũng hơi quê, đúng không Cũng hơi hơi hơi thốn thốn thốn chút. Ồ, có hông vậy nha mọi người. À, thấy bạn là cô đang hậu gậy đây nè là một người rất là uh, tự chủ rất là mạnh mẽ kiểu như là bạn muốn thì bạn sẽ tiến tới ừ. cái họ thấy bạn là một cái người rất là cá tính luôn á nếu mà con gái thì rất là cá tính rất là quyết đoán uh, ờ, kiểu như thích là triển liền uh, uh, yêu rồi tối không có giấu giếm trong lòng cái này là cái cách nhìn của họ nha nhưng mình không có nói là bạn suy nghĩ như thế nha cái cách nhìn của họ họ thấy bạn rất là đặc biệt ừ và một lá nữa nào chúng ta có đà Mexican à, à, à, rất vui khi mình bóc được cái lá Mexican à, cuối cùng trong cái trải này à, từ cái cảm xúc của họ có một cái sự khởi sắc thì cái ngồi này á, mình cảm giác như là à, cái kiểu giống như là các bạn chờ để khổ tận cam lai vậy đó thì bình thường cái người này không thể là một cái người thể hiện quá nhiều à, tuy nhiên á thì mình cảm giác như là nếu mà các bạn cũng án mình bất động thì cái người này có vẻ là phải sẽ chuyển sang cái xu hướng thể hiện nhiều hơn à, họ rất là tự tin về cái tình cảm mà bạn dành cho họ kiểu như là họ biết được là bạn thích họ nhiều như thế nào cái lá bài này nó cũng nói về cái sự chắc chắn từ trong lòng họ có nghĩa là họ họ họ nói chung là họ dương cờ họ chờ bạn lâu rồi kiểu như là anh đứng đi từ chiều đó chỉ đợi em đến là để anh bật mồi lên thôi à, và cái trạng thái của người này rất là tự tin á nhưng mà nếu các bạn à, ta ra nếu mà các bạn ờ, chọn cái chán cái cái cái cái cái thể cái, cái kiểu mà ờ, cũng như là thôi bây giờ tôi thả thính nhất tôi mệt rồi anh không đớp thì kể anh thì các anh các anh chàng hoặc là cái cô nàng này sẽ chuyển một cái chế độ khác là tự hỏi kiểu như là ủa họ ờ, đang thả thính ngon chớn mà thực tự nhiên kỳ vậy à, sao dự nhiên dừng lại vậy cái kiểu như là có nghiện mà còn ngại đó mọi người đó cái người này này sẽ như vậy đó nha nếu mà các bạn ngừng tự nhiên các bạn đột ngột các bạn ngừng là cái người này sẽ có xu hướng là à, thắc mắc và sẽ chuyển sang cái chế độ tấn công các bạn cho nên đây cũng là một cái ờ, phương án tốt nếu mà các bạn có dự định uh, tiến xa hơn với nhau chứ mình thấy bây giờ cái mối quan hệ của hai người đó, nó nói chung là cả hai đều hai bên đều có tình cảm rồi uh, kiểu uh, cà tư qua lại rồi và cái mối quan hệ thậm chí là có quen với nhau luôn rồi nhưng mà nó không có một sự tiến triển đặc sắc á, thì các bạn có thể cho mình nghỉ ngơi vài ngày không tấn công họ nữa các bạn có thể uh, uh à, án binh bất động vài bữa biến mất khỏi tầm mắt của họ mấy ngày thì mình thấy tự nhiên cái người này sẽ cầm gậy và đến tìm bạn thôi à, không sớm thì cũng muộn chứ mình thấy cái người này thấy các bạn rất là đặc biệt à, cái là handman xuất hiện trong một cái tay tình yêu đó chính là họ thấy rằng rất là đặc biệt ừ, không có giống ai hết trơn á kiểu như là có thể là bạn không đẹp nhưng các bạn rất là độc <laughs> liệu là có thể có tương lai với nhau hay không chúng ta có để emperor uh, à, ừ uh-huh. Çok tiếp mi? Snap rush. Guinness World, Yeah. The star. Wow. Yay. Good nhé. Trend. Uh, tại sao các bạn phải từ chối bản thân mình phải tự nói dối bản thân mình là uh, ủa họ có yêu mình hay không tại sao bạn luôn phải tạo ra cái sự hoài nghi về cái bản thân của mình uh, là về cái tình cảm này trong khi cả hai người đều có tình cảm cho nhau và uh, cái mối quan hệ này có thể đi xa hơn rất là nhiều ở đây chúng ta có Let the Star này có Trend các bạn và họ thu hút với nhau rất là nhiều Ờ, cái kiểu như mà giống như mà nói đó là à, có thể là cái mối quan hệ của các bạn nếu mà hai người quen nhau á nó cứ lưng lửng lưng lửng đúng không thì nó không có đi tới đâu hết nó cứ bình bình bình bình vậy đó nó không có gì đặc sắc gọi là yêu nhau thấm thiết tầm nàng rồi cự cãi nhau cũng không có luôn ở ờ, cái kiểu như ở, ờ, ở ờ, biết là quen nhau vậy thôi chứ còn là gọi là à, kiểu sâu sắc nằm cháy uh, à, ABCXY gì đó thì không à, cái cái mối quan hệ của các bạn nó cứ lưng lưng gì đó nhưng mà cái cái sự thu hút nhau á, kiểu như là khi mà nghĩ ở trong đầu là ai hỏi họ hoặc là ai hỏi bạn là người yêu của bạn là ai thì bạn sẽ luôn luôn luôn mạnh mẽ nói là à tao đang quen thằng A thằng B thằng C gì đó rồi à, các bạn các bạn cái người người mà các bạn đang nghĩ đến họ cũng nói là à, tôi đang quen cái cô nàng đó đó cái anh chàng đó đó cái cái cái cái cái người đó là người yêu của tôi kiểu giống như là hai bạn ở bên nhau á giống như là một cái sự liên kết có một cái sự liên kết vô hình và thừa nhận cái sự tồn tại của nhau tuy nhiên à, khi mà tương tác với nhau thì nó không có gì gọi là đặc sắc quá thì cái mối quan hệ này có thể tiến xa hơn với một điều kiện là hai người thỏa thèm và kiểu như là cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện với nhau nhiều hơn cùng à, cho nhau cái sự tương tác và rõ ràng hơn ở đây chúng ta có những cái lá về scroll này có nghĩa là hai người rất là thích tương tác có thể khi mà hai người nói ra với nhau á thì có những cái lúc mà bất đồng quan điểm à, có thể như là các bạn à, nhìn thấy nó như vậy nhưng mà họ lại nhìn thấy một hướng khác các bạn có thể thấy là họ hơi độc tài và họ hơi uh, uh, gia trưởng một chút À, và họ cũng có thể thấy bạn hơi bánh bèo hoặc là bạn hơi um, mè nheo ỉ oi các kiểu mình kiểu vậy thôi nha thì có thể hai người sẽ có những cái nhìn khác nhau tuy nhiên yêu nhau là ở bên cạnh nhau và tương tác và để hiểu nhau nhiều hơn đó cho nên cái mối quan hệ này mình thấy có thể đi xa hơn với một cái điều kiện đó chính là hai người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện và cùng nhau tương tác với nhau nhiều hơn à, cái cái cái chìa khóa trong cái mối quan hệ là chính là hãy tương tác nhiều hơn để có thể gắn bó với nhau nhiều hơn còn còn với những cái bạn mà đang kiểu như đang crush mà đang ờ, tán tỉnh qua lại với nhau á với cái câu hỏi là có hay không thì mình nghĩ là có với điều kiện giống như mình đã nói nãy giờ ha cũng uh, mãi mãi như vậy đó là hãy tương tác nhiều hơn hãy cho cái nhau cái thời gian để có thể thấu hiểu nhau hơn chẳng hạn như là rất thích màu hồng và ghét sự giả dối thì các bạn có thể ngâm cứu vậy uh, có thể là thích rất thích Đà Lạt rất thích nghe những cái bản nhạc chill fluffy thì các bạn có thể uh, học hỏi và nghe và tìm cho nhau những cái điểm chung để nói chuyện và tương tác nhiều hơn thật ra mình nghĩ là uh, cái tình cảm tới đây mình cảm thấy hai người thu hút nhau rất là mãnh liệt rồi cái năng lượng này là tình cảm từ hai phía nha cho nên là rất là tiến triển luôn nhưng mà thiếu một chút xíu gọi là cái sự tương tác thôi à, và chúc mọi người sẽ sớm có một cái happy ending nha à, rồi đó là những uh, à, trả bài của những bạn tụ một nha ok hay là những bạn chọn cái bao lì xì cũng có chữ lọc nhưng mà nó là chữ lọc nằm ngang online nha fly hãy đồng ý đi trời con chân chơi gì nữa à ha tại sao bạn không đồng ý và không chấp nhận thử thách này ừ. tại sao không mở cửa đón những tia nắng vào bản thân của mình một cơ hội và tương tác ừ. kiểu giống như là nếu mà các bạn cứ ở khư khư ở trong cái vùng an toàn của mình thì uh, té té thấy cuộc sống nó rất là nhạt nhòa và nó không có gì đặc sắc đúng không uh, cái kiểu như mà những bạn tụ hai này là mình cảm giác như là khi các bạn tìm tới cái những cái cái cái tụ bài này thì những cái lá bài nó nói với mình là các bạn đã ế lâu rồi <laughs> các bạn là một cái người khá là già dặn trong cái suy nghĩ và các bạn thấy được là à, bây giờ mình không phải là cái con nít con nôi mình nhìn vào tình yêu rồi nghĩ là ôi ba cái chuyện gây thơ viễn vông đó nữa các bạn có một cái cách nhìn thực tế hơn về tình cảm và à, mà khi có một cái người nào đó tấn công các bạn hoặc là dù các bạn có một cái cách nhìn đặc biệt hơn với người đó có thể người đó nổi trội hơn người bình thường cũng được thì các bạn cũng chỉ nhìn họ với một cái ánh mắt là à biết ở ờ, đặc biệt vậy thôi coi ủa ủa đặc biệt là phải đem về nhà có hả ý vậy đó chứ các bạn không có ờ, cái xu hướng uh, kiểu giống như là uh, quá nồng cháy mãnh liệt à, các bạn cân nhắc nhiều hơn cái xu hướng của những các bạn tụ hai là cân nhắc ừ. à, lo trước lo sau và thậm chí là giống như là ôi trời ơi mình yêu xong mình có bị thất tình hay không mình yêu xong mình có bị cấm sừng hay không rồi cái người đó phải là người dành cho mình hay không ừ. à, khá là giống những các bạn tụ một cũng là ờ, cân nhắc kỹ lưỡng tính trước đón sau lắm nhưng ha nhưng mà cái tụ hai thì mình cảm giác như là cái cách nhìn của các bạn là nó trên một cái tư tưởng của một cái người là đã lâu lắm mà không có yêu ai một cái người là đã lâu lắm rồi chỉ vùi đầu vào công việc à, chỉ quan tâm đến những cái drama cuộc sống chứ không có uh, quan tâm đến cuộc sống này à, cái tình yêu ở trên cuộc sống này nó có tồn tại hay không và mình thấy ở cái trạng thái của những cái lá bài này nó cũng đang nói là các bạn là người bị tấn công trong cái mối quan hệ này kiểu như giống như là à, đang yên đang lành tự nhiên có một người tới quấy rầy và làm phiền cuộc sống của các bạn á cho nên <sniffs> những cái bạn nó đang nói là uh, các bạn có nhắc ôi trời cái người đó có có dành cho mình hay không chắc họ đang ghẹo mình đúng không đó nhạc dạ. uh, ờ, um, cái đó bài này nó cũng nói giống như là một cái sự giúp đỡ từ một cái người nào đó một cái sự giúp đỡ những từ xung quanh và bạn là người có quyền và có một cái sự uh, cái một cái quyền lợi là mình sẽ được uh, nhận được cái sự giúp đỡ cái sự tư vấn từ những cái người khác các bạn ờ, xung quanh các bạn cũng có bạn bè mà đúng không thì các bạn có thể hỏi là à, anh bên c đó nó đang tán tao rồi ờ, cái thằng đó con nó đang ờ, thả thính tao đó mày thấy thằng đó là sao nếu mà các bạn hơi lưỡng lự thì các bạn có thể hỏi những người xung quanh và cái quyết định của mình à, người quyết định cuối cùng là bạn ừ, bạn là giám khảo chính thì nếu mà các bạn cảm thấy hoang mang hoặc quỳnh hương quá thì các bạn có thể hỏi những người xung quanh tại vì à, tại vì mình thấy cái sự hoài nghi về cái mức độ ế lâu của những cái bạn tụ hai cũng lâu rồi cho nên khi mà các bạn gặp cái người này nè các bạn có một chút uh, lạ lắm và nó hơi kỳ kỳ đó cho nên nếu mà các bạn không tự tin và các bạn không thấy không chắc chắn với cái đáp án của mình á thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi những người xung quanh nhưng mà những cái đó nó nói là các bạn hãy cho bản thân mình một cơ hội à, tại vì à, đã lâu rồi à, thế giới của mình nó không có gì đặc sắc hết và những cái lá bài nó cũng đang nói là các bạn cần bước ra ngoài và đón nhận những cái điều mới hơn cho cuộc sống mình có nhiều màu sắc hơn và các bạn đã muốn quên hơi bị lâu à, thì cái người này đến á giống như là để đánh thức cái cái thế giới đang bị lãng quên của các bạn vậy đó ừ. à, nó sẽ cho các bạn khá là nhiều trải nghiệm về những cái bài học mới ha à, ok những cái lá bài khá là đẹp à, bây giờ chúng ta sẽ đặt thẳng đến tarot luôn nha tại vì mình cảm thấy cái nội dung của những cái bạn tụ hai nó khá là rõ và họ đang muốn làm gì các bạn chúng ta có một trội nè mọi người chúng ta có một cái lá tỏ tình đập vô một cái à, họ đang có một cái tình cảm và họ rất muốn đưa cái chiếc ly này cho bạn ha à, à, à, muốn muốn muốn tươi tắn thì cứ đi ra nắng muốn say nắng thì cứ ngã vào lòng em <laughs> ghê không ghê không ghê không chúng ta có đặt em dress trời họ thấy bạn rất là xinh đẹp nha nếu mà trong mắt của họ bạn là nam hay nữ thì bạn vẫn rất là xinh mình đã nói rất là nhiều lần là em bé luôn tồn tại sự xinh đẹp một cái sự tự chủ và xinh đẹp về mà đã nói với bạn là bạn luôn đã các bạn đã ở trong cái trạng thái ế rất là lâu rồi á nói ế là hoài nghi luôn á khi mà có người tấn công mình tới đó bạn bạn cứ cái gì ủa thích tôi hả ủa trời ghê vậy bạn <laughs> sẽ thốt cái câu như vậy đó nhưng mà trong mắt của bạn bạn là ờ, trong mắt của họ bạn là một người rất là đẹp các bạn có cái sự tự chủ về mặt kinh tế ờ, là một người rất là độc đáo với cuộc sống của mình và các bạn thực sự xinh đẹp mình mình mình thấy trong mắt của của họ bạn là một cái người rất là lý tưởng à, về cái hình mẫu nhan sắc của họ luôn tại vì mỗi người có một cái cách nhận định về cái nét đẹp khác nhau có người thì ờ, cho là dáng ngon này là đẹp nè có người thì lại thấy ờ, mặt đẹp thì mới là đẹp hoặc là ừ, có người lại thấy là thích cái nét đẹp truyền thống có người lại thích cái nét đẹp hiện đại rồi la la la la cái kiểu cho nên đó là cái quy chuẩn của cái nét đẹp nó sẽ rất là khác nhau và cái người này thấy cái cái nét đẹp của các bạn á nó phù hợp với các nhìn của họ ừ. à, chúng ta có 8 kiếm nha ở Cameron uhm, cái người này cũng phải tứ tranh tư tưởng lắm đó mình mình thấy vậy và đầu phục trời ơi à, ta nói là gì con thiếu thân rơi vào tình yêu à, những cái bạn tuổi hai nè mình cảm giác như là cái người này á họ rất là thích bạn nha kiểu như là mình thấy cái sự non nớt từ cái người này ờ, cái người này à, mình thấy là à, có thể là họ nhỏ tuổi hơn bạn hoặc là đơn thuần là cái cách nghĩ của họ nó đơn giản nó nhẹ nhàng hơn bạn rất là nhiều và cái người này đã chuẩn bị mình cái tâm lý sẵn sàng để mà khi mà tấn công bạn thì sẽ à, có những cái tổn thương ab gì đó thì vì cái cách nhìn của các bạn với cái cuộc sống này á nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nó nó nó nó thực tế hơn rất là nhiều, nó thậm chí là nó có phần hơi cực đoan một chút xíu. À, các bạn nghĩ là cuộc sống phải là màu hồng và cái cách nhìn của bạn về tình cảm mới ra là càng không được hồng hơn nữa tại vì các bạn đã trong cái trạng thái độc thân rất là lâu thì cái người này đến á họ tấn công bạn thì họ cảm giác như là họ là một người rất là cô đơn trong cái hành trình đó kiểu như là bạn là người được nhận mà họ tấn công các bạn mà đúng không à, rất là dồn dập và bạn rất là được cái hình mẫu khuôn mẫu đó luôn và cái người này cảm giác như như là họ rất là trùng lòng và thất vọng họ, họ, họ cứ cảm giác như là ờ, mình đang đi một cái con đường rất là dài nhưng mà nó không có một cái lối ra à, nhưng mà họ lại muốn đi tiếp họ cứ muốn đi tiếp đi tiếp đi tiếp họ nó nói là cứ cứ đi đi rồi rồi rồi rồi biết đâu là họ lại thấy cái gì đó nó ờ, nó nó nó tuyệt vời ở phía cuối con đường đó thì sao nhưng mà cái con đường đó nó nó nó rất là dài rồi họ đi một cái khoảng rất là dài họ thích bạn họ tỏ tình với các bạn họ bày tỏ họ chứng minh cần rất là nhiều cái dũng khí luôn à, cái người này đã làm những cái điều đó à, hết mình hết hết bằng hết các cái sự chân thành nếu mà bạn hỏi là họ có thích bạn hay không thì mình chắc chắn là có và mình người này sẵn sàng thể hiện cho các bạn thấy luôn mà đây là một cái người rất là cảm xúc ha tại vì mình thấy ở đây chúng ta có lá Demeron nè họ rất là quan tâm tới cái cảm xúc các bạn luôn các bạn vui buồn à, các bạn có những cái chuyện không vui á họ sẽ rất là chú đáo và họ sẽ nhìn ngay ra những cái cảm giác đó ngay lập tức đây là một cái người à, nếu mà các bạn à, là nữ ha thì cái người đàn ông này rất là quan tâm tới cảm giác của các bạn nè các bạn hôm nay không khỏe các bạn mặc cái áo màu gì các bạn đánh cái màu son nào thì cái người này sẽ rất là để ý và họ sẽ để lại trong đầu của họ tuy nhiên họ cảm giác như là chỉ có một mình họ thích bạn thôi à, còn bạn thích hỏi không thì không không có ha có một cái sự xa cách nhưng tất nhiên là giống như mình thể hiện cho một người nhiều quá à, nhưng mà cái người đó lại không đáp lại mấy thì à, cũng hơi buồn đúng không nhưng mà họ họ cứ để cái điều đó ở trong lòng của mình thôi à, bằng chứng là ở đây chúng ta có lá tám kiếm nè cái người này cứ cảm giác như là thôi không sao đâu à, mình thích một người mà mình cho cái người đó có một cái quyền để làm tổn thương mình và cái người này mình thấy à, cái sự ngông cuồng của họ cái sự hy vọng của họ nó nhiều lắm nó lớn lắm như cái lá đậu phôi này họ nói là ok mình đã sách à, mình đã đã có hy vọng rồi mình đang cầm một cái mầm cây để các bạn thấy hình ảnh của cái anh chàng nửa phụ cầm một cái mầm cây không anh chàng này sẵn sàng cầm cái mầm cây đi qua đội đèo lượt suối à, tìm được cái chân trời của mình à, thì cái người này đang rất là hứng khởi ha họ đang là một trong những cái con thiếu thân đang bao và tình yêu và họ không nghĩ được những cái chuyện tương lai họ chỉ quan tâm là bây giờ họ thích bạn và họ muốn đi trên cái con đường này mặc dù là họ có thất vọng có buồn tuy nhiên là mọi thứ nó nó không quan trọng vào việc mà họ thích bạn ừ. à, một cái cảm xúc nó rất là ừ dễ thương nha ừ, cảm ơn vào chị sẽ cấp 5 xu ờ, với thời điểm hiện tại thì mình thấy thì chưa ờ, có lẽ như là cái người mà bật cái chế độ mà nó không vừa lòng lắm là bạn ừ à, mình cảm giác như là cái năng lượng hiện tại với các bạn thấy là ờ, có vẻ như hai người tiếp xúc nhau mới đây thôi và nó vẫn chưa đủ để mình có thể uh, biết và có thể tương tác nhiều hơn nữa uh, cái kiểu như là uh, kiểu như là ủa mới gặp đây thôi mà còn thêm nhiều thời gian hơn ừ. uh, các bạn thì uh, thậm chí là các bạn không phải là họ, bạn ghét họ nhưng mà các bạn hơi có phần hơi kiểu như là hơi xa lánh họ kiểu như là hơi bơ bơ họ kiểu như là biết họ thích mình rồi nhưng mà cái cái cái về cái tâm trạng là mình đang đang không chắc chắn là mình có thích cái người này hay không và không biết là ủa mình với cái người này cần có một cái gì đó chắc chắn hơn tại vì cái cái cảm xúc của bạn dành cho họ nó nó nó đang dừng lại mức là ờ, nó đang suy nghĩ ừ, đang phân tích đang phân tích cái cục diện vấn đề nhiều hơn là cái cảm xúc Ừ, từ trái tim cho nên đó là các bạn ờ, muốn thu mình lại các bạn không muốn tương tác với họ nhiều hơn nữa các bạn muốn suy nghĩ nhiều hơn cho nên à, nếu mà họ đến với các bạn ngay lúc này á, thì ờ, các bạn sẽ um, kiểu là tấn công này các bạn càng thu mình lại ờ đó uh, cái cảm xúc người này dành cho các bạn rất là nhiều và các bạn cũng biết cái điều đó luôn tuy nhiên là các bạn cảm thấy áp lực nhiều hơn là uh, thích họ cho nên nó những cái đó lại nó nói tiếp là uh, cái sự kiên nhẫn của cái người này sẽ là cái yếu tố quyết định cho cái kết quả sau này có nghĩ như là người ta hay nói cái câu vui à, à mình hay nói một cái câu vui là đàn ông và phụ nữ khác nhau một chỗ là đàn ông thì rất là thiếu kiên nhẫn còn phụ nữ thì rất là thiếu tạo ra thử thách ừ thì trong cái trường hợp nó như vậy vậy đó à, tại vì mình đã nói là các bạn đã ế một cái hạn thời gian khá là lâu à, cho dù các bạn là nam hay nữ thì nữa thì các bạn đã ế một cái hạn thời gian khá lâu rồi và khi mà các bạn rơi vào những cái trường hợp như thế này có một cái người nào đó tấn công mình á thì các bạn có một cái trạng thái nó nó hơi uh, lưng chừng và lấp lửng uh, các bạn không biết là ủa uh, tại vì lâu mình không có yêu ai cho nên là mình càng không thể uh, đưa ra những cái quyết định mà nó nó nó gọi là nó nó kiểu đưa ra chơi cho vui các bạn rất ý thức về cái lời nói cũng như cái tình cảm của mình và các bạn cũng không muốn lợi dụng cái người kia tuy nhiên cái cái cái cảm xúc của người kia dành cho các bạn á nó quá nhiều và những cái hành động của họ thể hiện ra nó một cách liên tục và bộc phát cho nên cái người này á, cảm giác như là uh, họ họ càng tấn công thì các bạn lại bơ các bạn em cảm như là các bạn muốn à, à, khoan khoan khoan dừng lại dừng lại để tôi biết là tôi cần lót đinh và suy nghĩ à, để xem cái món hàng này có thể tiến ra được hay không thì ngay từ những cái lá oracle đầu tiên á thì nó vẫn đang nói với các bạn là à, các bạn hãy bước ra thế giới bên ngoài nhiều kia và cho mình một cái cơ hội à, nhưng mà mình thấy thấy là cái cái cái cái cái cái trạng thái cũng như là kết quả sau này á nó tùy thuộc các bạn à, và cả cái cục diện hiện tại nữa mình thấy hiện tại là các bạn vẫn đang ờ, bế quan các bạn vẫn ờ, không không kiểu như là không có mở cửa chào đón người đó lắm các bạn hơi kiểu như là vẫn còn hơi sợ hãi với cái cảm xúc của mình kiểu như là vẫn đang đong đếm phân tích trước sau trái phải đúng sai gì đó hoặc là các bạn đang dành một cái sự ưu tiên của mình và những cái mục đích khác hơn chẳng hạn như là tiền bạc công việc học hành tài chính gì đó nhiều hơn là về cái chuyện tình cảm thì cái năng lực thu hút à, cái giống như là các bạn có ấn tượng tốt với người này tuy nhiên cái đó nó không có đủ đến nỗi mà mình có thể tiến xa hơn và mặt tình cảm cho nên um, vẫn là như là the moon ngay từ đầu cái bài ha thì có hay không thì hiện tại các bạn như thế nào thì sau này nó lại khác giống như là các kiểu như là bạn phân tích ra các bạn nói là bạn không thích họ thì làm sao mà hai người có thể đến với nhau được đúng không huống chi các bạn là một người rất là trách nhiệm như kiểu mình đã nói là các bạn ý thức được cái vấn đề là bạn không hề muốn lợi dụng họ các bạn chỉ đơn thuần là biết được họ dành cái tình cảm dành cho bạn thôi chứ các bạn không hề muốn lợi dụng họ mới là các bạn nói ờ ô chủ có người đó thích mình mình phải tranh thủ lợi dụng phải phải tranh thủ nó ờ nó thích mình mình phải bào nó ừ kiểu các bạn không phải là một cái kiểu người như vậy trong cái chuyện tình cảm mà mình mình cảm giác như là bạn rất tôn trọng cái cảm giác của người kia tuy nhiên các bạn lại càng quan tâm hơn cái cái cái cái, cái suy nghĩ của mình là các bạn cũng đang phân tích mình là mình có thích cái người đó hay không ừ. cho nên là cái cục diện sau này nó nó thành hay là nó nó thất khi nó dành cho các bạn thôi nhưng mà hiện tại thì mình thấy là cái năng lượng từ chối từ bạn rất là nhiều các bạn vẫn vẫn đang muốn là uh, ở một mình suy tính và uh, suy nghĩ thật sự là mình đang thích cái gì nhiều hơn là uh, dành dành cái cái cái cái cái cái chỗ đứng của họ ngay ngay lúc này nha mình nói ngay thời điểm ngay bây giờ nha tại vì tarot nó sẽ trong cái khoảng thời gian cụ thể và gần gần gần nhất bây giờ thôi à, thì sau này mình sẽ có một cái số cái trả bài nó update về cái cái câu chuyện này cho nên các bạn có thể follow và à, theo những cái video tiếp theo của mình nha à, đó thì là cái trả bài của những bạn của hai là bao lì xì à, may mắn mình đã thỉnh ở trong chùa mình bị đóng băng view mình buồn kinh khủng luôn mọi người cứ mình đăng cái video lên đó mình biết có rất là nhiều bạn uh, comment cho mình nè tại vì à, có rất là nhiều bạn không thể là bình luận cái video của mình được và mình biết chắc là sẽ có những cái bạn xem video của mình nhưng mà nó không có hiện lên trên cái lượt view uh, không biết là có bạn nào gặp phải cái tình trạng hay không nhưng mà mình đang rất là sầu đời với cái chuyện đó luôn nếu mà đăng video là mình thấy có rất là nhiều lượt tương tác các bạn comment rất là nhiều nhưng mà mình mở lên video của mình đó, thì nó lại không hiện ra Ôi buồn ơi là sầu Ok quay lại với chủ đề của chúng ta ha Chúng ta có uh, You are already doing it Thì um, uh, các bạn uh, đã trong một cái trạng thái sẵn sàng Để có thể Yes, several tình à, Một cái trạng thái lý tưởng ha uhm, Các bạn uh, đang rất là háo hức đang rất excited để chờ một cái ờ, kết quả viên mãn à, rồi Red Chain mọi người các bạn sẵn sàng xuyên thủng về những cái à, ờ, tôi ờ, gọi là cái gì à, một cái mối quan hệ nó rất là đáng đáng mong chờ luôn giống như kiểu như là bùng chiếu à, nói sao ta kiểu như là à, chỉ chờ được bùng nở độ thôi đó mọi người ồ cái tụ ba này xuất sắc nha pha cho những cái lá bài nó rất là xịn luôn á oh yes yes wow cho mọi người bạn và họ có cơ hội hay không? Yes, một cái chữ yes to đùng cái kiểu giống như là bây giờ chỉ cần đợi anh đến và gật đầu thôi mọi người nếu mà các bạn nào đang quen nhau quá thì mình thấy cái xu hướng của những bạn này á thậm chí có thể tiến xa đến kết hôn luôn nha tại vì oracle nó rất là rộng nó nó sẽ không chỉ giới hạn trong một cái khoảng thời gian cố định tuy nhiên là các bạn nào nghe tụ bài của mình các bạn có thể à, à, nếu mà nó không đúng với các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể nghe để lấy năng lượng tích cực cũng được ừ. tại vì mình biết khi mà mình thích một người á đã là nhức đầu lắm rồi cho nên các bạn hoàn toàn có thể đón nhận những cái thông điệp nó vui vẻ mà nó khiến cho mình cảm giác uh, tự tin và thoải mái hơn ừ đó ok mình trời ơi, những cái bài đó rất là mạnh mẽ luôn ha mọi thứ nó đang rất là ok la luôn kiểu giống như là um, à, hãy tắm rửa sạch sẽ mặc đồ mát mẻ <laughs> <laughs> linh nhiều nghỉ khỏe ừ đó một cái ờ, trạng thái nó rất là nhẹ nhàng vui vẻ ờ, vui quá à tụi ba là mở vô cái là thấy thích rồi đó à, nhưng mà mình vẫn sẽ xem oracle thêm cho những bạn tụi ba nha tại vì mọi thứ nó rất là mượt mà và trơn tru à, chúng ta có mấy rồi wow bây giờ mọi thứ nó rõ ràng như ban ngày rồi nó đang phản chiếu đó à. ôi the ring nè mọi người trời ơi cái lá này là lá gắn kết cho mọi người cái lá này cũng rất là tâm linh luôn nếu mà bạn và họ mình nghĩ là hai người cũng đã có những cái mối quan hệ trước đó tiền kiếp rồi kiểu như là có cái sự gắn kết và khi mà bạn gặp họ đây là cái cái giống như định mệnh định mệnh bắt em và anh gặp nhau đó kiểu như là một cái cái, cái sự sắp đặt trước trước đó rồi cho nên là mọi người đến với nhau đó giống như là theo cái cái khế ước đến với nhau ồ oh, trời ơi tụi này xuất sắc nha mình chưa coi tarot luôn á mà mình thấy mọi thứ nó đang rất là ồ oh, surprise và The Fatal Trời ơi, đám cưới nha mọi người ơi Các bạn có thấy trong đám cưới thì chúng ta sẽ có những cái hộp quà Những cái món đánh ớt hay không Thì, oh trời ơi, cái, cái, cái, cái, cái, cái tụi bay này là Ai à, mà đậu tụi bay là sướng lắm luôn Trời sướng chắc luôn Mình thấy như là cái bây giờ các bạn giống như là ngồi yên ngồi nhịp đùi đi là mọi chuyện nó sẽ à, đâu rồi vào đấy thôi Giống như là được à, định định khuôn đập vô một cái là nó sẽ đi theo lề lối cống rảnh này này kia kiểu Không còn phải nghi ngờ, không còn phải hoang mang cái kiểu gì nữa hết Cái những bài tụ ba là mình cảm giác như là sướng lắm nếu mà các bạn thích họ các bạn có tình cảm với cái người này các bạn uh, hỏi là hai người có thích nhau không có hai người có tương lai với nhau không có luôn trời ơi tụ này là Ờ, uh, yes. Trời ơi, mình cũng ước gì cờ rớt của mình á, cũng cũng như vậy luôn á. <laughs> Nãy mình chọn thủ hai <laughs> Buồn chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ coi tarot cho những bạn tụ tụ ba nha. Để thêm cái câu chuyện tươi đẹp này như nào. Như là nãy giờ đề, đề ba do thấy mọi thứ rất là xịn luôn á. suy nghĩ không như là những cái hành động tiếp theo của cái người mà các bạn đang nghĩ đến là như thế nào À, trời ơi à, kiểu giống như là sao ta anh đang uh, rất là chăm chỉ cố gắng cho cái tương lai sau này của anh và em <laughs> ghê ghê ghê tụ nạn hạnh phúc mà ở gì à, mặc dù anh cũng đã mua cho em một căn nhà lầu một cái xe hơi nhưng mà mọi thứ mà anh uh, tặng cho em đều là từ tính chính tính tay chính sức của anh làm ra tặng cho em ô oh, The Handman này, chúng ta có một cái sự đặc biệt ở trong cái ánh nhìn của họ bạn là một cái điều gì đó duy nhất mà không bao giờ đụng hàng ừ. mọi người ơi trời cái tụ này oh my god à, à, các bạn ơi có chạy trốn đằng trời thì các bạn cũng thoát khỏi như này đâu <laughs> cho dù các bạn có quen nhau sau đó các bạn chia tay sau đó các bạn vẫn sẽ gặp lại cái người này thôi ừ. cái đất rất là tròn ừ câu này nó rất là đúng trong cái trường hợp của những bạn tụ ba luôn á ừ. các bạn sẽ gặp lại người này ừ. và các bạn sẽ không khống khỏi được định mệnh bạn là một nửa của họ và bạn và họ cũng là một nửa của bạn ừ. chào mọi người ơi trời ơi mọi người ơi oh wow wow wow wow the worst một cái gì đó rất là hoàn hảo và trọn vẹn ha trời ơi mình thấy cái tụ ba là mình thấy cái xu hướng kết hôn của những bạn rất là nhiều luôn cho dù ờ, các bạn ờ, chưa đủ tuổi hoặc là các bạn um, sao ta các bạn chỉ đang quen nhau thì bạn là một người duy nhất và họ cảm giác như là đã tìm được một cái người mà gọi là toàn tâm toàn ý mà mình kiểu như là uh, cái người mà mình chờ đợi cái người mà mình uh, lên kế hoạch cái người mà mình mong muốn đã xuất hiện và đang ở trước mặt mình rồi cho nên họ sẽ nắm giữ cái điều này bạn là đời quên trong mắt họ một cái sự trọn vẹn một cái sự hoàn hảo à, à, mình thấy một cái trường hợp đặc biệt như thế này à, bạn là một cái người ở trước bạn và họ đã từng tương tác với nhau nhưng mà hai người đã chấm dứt và Ngân trước đó nhưng ờ, vẫn luôn nhớ và vẫn luôn ờ, hướng về nhau cho khi mà gặp lại ờ, bây giờ sẽ là một cái vòng tròn mới một cái gì đó nó nó nó hoàn hảo và nó sẽ được mở ra ngay bây giờ ô trời ơi bạn là một cái gì đó rất là trọn vẹn ở trong mắt của họ luôn một cái gì đó rất là à, điểm 100 á mọi người điểm 10 cái chất lượng ở à, đó họ nói chung là họ yêu bạn và uh, cái người này kỹ là bạn là một cái gì đó rất là tuyệt vời để có thể gắn kết theo một cách lâu dài tại vì về đầu quê là một cái hành trình cho mọi người ôi cái tụ này mình không tin được luôn mọi người mình chưa bao giờ mình rút một cái tụ bài mà nó nó ở mấy xin vậy luôn mọi người cái người này á mình mình thấy nha cho dù là họ là oh man họ có một cái sự gắn kết về mặt linh hồn với mọi người luôn chứ không chỉ là về mặt Ờ, cái ba d cho ta gọi là cái mặt bình thường chúng ta tiếp xúc á uh, tương tác qua lại với nhau thì cái người này sẽ là một cái kết nối linh hồn với mọi người luôn á mình thấy một sẽ không nói theo những cái ngôn từ mà nó chuyên nghiệp quá tại vì mình biết mình rất là phè và vẫn còn ờ, thiếu sót nhiều lắm thì có thể nó là queen slam á mọi người mọi người có một cái sự đồng bộ về mặt tính cách ừ, kiểu như là không thể nào rời xa nhau được quá lâu á thì và những cái bạn ờ, mà xem tụi ba là mình thấy là chắc chắn là các bạn đã quen nhau rất lâu rồi kiểu như là hai người đã trong một cái mối quan hệ với nhau luôn rồi thậm chí là đã có nhiều lần vỡ rồi cương vỡ lại lành có nghĩa là như là uh, giận nhau chia tay rồi um, um, nghĩ là mình sẽ không quay lại được nhưng mà có cuộc không quay lại gặp gặp lại nhau vẫn là tương tác với nhau và hai hai bạn nhận ra là mình không thể nào sống thiếu nhau được ừ. kiểu như là hai một hai hai cái linh hồn mà khi mà um, gặp nhau á giống như là một cái à, nam trăm trái dấu á thì sẽ hút nhau rất là nhanh ừ trời ơi, họ thấy bạn là một cái gì đó rất là đặc biệt và không làm lẫn và đâu được wow wow wow cái tụ này nó nó deep lắm nha mọi người trời ơi mình chưa bao giờ rút cái tụ bài nào mà nó nó um, gọi là nó nó hơi um, ta gọi là mang cái tính chất um, mình không muốn nói theo cái kiểu đó nhưng mà các bạn có thể nghĩ là một cái mối duyên mà tuyền định từ kiếp trước ấn định từ những cái kiếp trước luôn á kiểu như là các bạn hứa với họ cũng như là họ đã hứa với bạn là vợ chồng trước đó bây giờ cứ hết kiếp này lên kiếp khác là, là tiếp tục làm vợ làm chồng của nhau ừ ghê quá không cái tụ này á là là là là là muốn gọi là lấy chồng lấy vợ luôn nha mọi người chứ không phải chỉ để yêu cho vui thôi nha trời cái cái bây giờ mà mình rút thêm những cái lá tarot mà mà nó có là là, đờ the love vợ nên hiểu luôn á mọi người cái kiểu giống như là anh với em cứ cứ cứ cứ chết đi là sống lại cũng sẽ gắn kết với nhau ồ ghê quá à. tụ này nó làm mình nổi da gà đúng không mọi người Ồ, chúng ta có một kiếm này à, một cái sự chắc chắn ừ. một cái sự thật rõ ràng The Hermit The Star Wow bốn cấp ừ. wow wow wow wow ba xu nè mọi người Trời ơi, mọi người ơi, cái tụ này mình nổi da gà luôn á mọi người Bây giờ là gần 12 giờ đêm mà mình coi tụ này mình nổi da gà luôn á Mọi người có hiểu mình nổi da gà ở đây là gì không? Cái thậm chí là mình cảm giác như là hai người có một cái mối duyên Có thể như các bạn ở ờ, nào ở đây mà các bạn ờ, không có người yêu á Thì các bạn sẽ có một cái người gọi là duyên âm hả? Ừ, mình không có nói nhưng mà uh, những cái là bạn này nó làm cho mình nổi ốc Ừ, các bạn sẽ không trốn được cái người này đâu ừ. và hai bạn sẽ được ấn định là sẽ kết hôn và sẽ tiếp tục quen với nhau trời ơi cái cái tụ bài này nó nó nó nó nó làm mình nổi da gà luôn á mọi người mình cái cảm giác như là các bạn ờ, cho dù các bạn ở một mình và sau đó các bạn quen bao nhiêu người đi nữa thì các bạn vẫn sẽ gặp lại cái người này thôi bằng một cách nào đó là các bạn vẫn sẽ tìm ra họ và họ, họ cũng vậy họ cũng sẽ cứ tìm ra bạn ừ, có một cái cái gì đó nó rất là mãnh liệt và uh, mọi thứ nó giống như là một cái ờ, điều tất yếu và hiển nhiên giống như là buổi sáng thì mặt trời sẽ lên buổi tối thì mặt trăng lại lên vậy đó mọi người kiểu kiểu như rất là ấn định và rõ ràng như vậy luôn và uh, các bạn sẽ được sự đồng thuận từ ở bên người nhà của mình và các mối quan hệ lại luôn à ghê quá nha cái tụ này à, mình mình mình mình dùng cái từ ghê quá nha là mọi người hiểu rồi đó nhưng mà cái tụ này là mình đang coi vào buổi tối 12 giờ luôn mọi người nhưng mà cái năng lượng nó rất là đặc biệt luôn á kiểu như như là mình không biết các bạn có duyên âm hay không nhưng mà cái tụ này là bằng một cách nào đó các bạn sẽ không đuổi được cái người này đi đâu bằng một cách nào đó bạn sẽ luôn ở lại và gặp được cái người này wow ghê quá à tối nay hết bé ngủ ngon luôn wow ghê quá còn nếu mà bạn nào mà có người yêu rồi các bạn đang quen lâu thì chúc mừng các bạn ha thì một cái kết viên mãn chắc chắn là cho dù theo những cái cử cãi theo những cái lúc mà các bạn ở một mình tan vỡ rồi uh, chia tay rồi quen lại thì vẫn là sẽ là một cái câu happy ending cho mọi người người này vẫn sẽ ở đấy và dành cho bạn ừ, đó à, định mệnh là sắp xếp chúng ta quen với nhau à, nhưng mà cái tụ này nó hơi tâm linh một chút xíu nó hơi ghê một chút Ừ, cho nên là tụi ba có thể nghe theo cái kiểu nào cũng được <laughs> nhưng mà mình sợ mang quá mọi người wow oh my god um, đấy à, thì đó là trả bài của những bạn tụi ba nha bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây tại vì à, mình cũng à, hơi, hơi phê rồi chuẩn bị hết pin rồi à, cảm ơn các bạn đã nghe trả bài của mình tới đây và giống như thường lệ nếu mọi người có những cái uh, phàn nàn những cái cái tháng nào về những cái trả bài của mình các bạn có thể để comment bên dưới rất vui khi mình đọc những cái cái cái bài comment của mọi người và mình sẽ luôn thả tim cũng như là trả lời cho mọi người với mọi hình thức đó mà bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây. bye bye mọi người